xanh là gió khẽ lay đưa cùng tiếng múa lẫn vàng cùng trên cùng trên thức về chiều làm trao chúng ông bà nhiều sức khỏe vui tươi đồng ấm cứ đông đầy cùng nhau chào xuân đến bên ta một phát ngán thêm bánh tét bánh chưng rồi các kiểu ăn xong đừng hỏi tại sao mà quá đáng nhé yeah. cô ta mặt bên lại đứng lên cô tôi cô sao ở kế bên nhạc quẩy tưng bừng và năm cũ đã qua giờ năm mới anh em chúng ta lại lên xuân năm nay đến bao nhiêu câu chuyện gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc xuống làm gì rồi lại phải lên hoa mai đua sắc cùng giao dựng đón xuân hy vọng một năm mới luôn bình an nhà luôn hạnh phúc hoa mai đua sắc cùng giao xuân đó xuân hy vọng một năm mới luôn bình an mẹ nấu